À, mến chào quý vị và các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của em. Thì à, rất vui được gặp lại quý vị trong cái video mới nhất ngày hôm nay. À, thì à, hôm nay em đang có mặt tại à, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái miếng à, đất vườn cao su thì à, cái miếng vườn này á, là có diện tích là gần 9.000 mét vuông gần 9 xào nha quý vị thì à, báo cho quý vị và các bạn đó là cái miếng đất này chúng ta là hai sổ nha hai sổ một sổ một sào chín và một sổ là hơn 6 sào 8 nha quý vị nhưng mà hai cái sổ này thì liền kề nhau luôn ừ. thì à, trước khi đi vào chi tiết của cái à, video về cái miếng vườn này á, thì à, cũng mong quý vị và các bạn khi xem thì à, xem thật uh, kỹ Đó. em sẽ mô tả chi tiết cho quý vị và các bạn uh, tiện nắm bắt Đó. và nhân đây thì uh, quý vị và các bạn mà xem thì cũng uh, đừng quên ấn vào nút like và chia sẻ để cho quý vị nào có nhu cầu chúng ta nắm bắt là chúng ta biết được cái miếng vườn này ha à, và đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ em xin cảm ơn rất nhiều thì à, đây là cái miếng vườn mà em muốn giới thiệu cho quý vị nha hiện tại thì em đang đứng ở cái phần đuôi đất nha đây đây thì cái à, hiện trạng cái vườn đó là đang cho thuê nha trồng cao su nhỏ nên người ta thường cho thuê để trồng à, rau màu hàng bông đây tới đây nó sẽ ôm cua vòng qua bên đó cái phần cao su bên à, lớn lớn bên này là không phải nha cao su mà à, của chúng ta đây là khoảng 3 năm tuổi hơn 2 năm tuổi em sẽ đi ờ, cái góc này tới đây và ôm qua bên này nha quý vị thì ờ, báo cho quý vị ờ, cái miếng vườn của chúng ta là có cái hơn một khoảng ờ, gần 100 mét cái mặt tiền đường nha cái đường ờ, đường đó là đường đất mà của nông trường cao su thuộc công ty cao su Phước Hòa nha quý vị tí nữa em sẽ đi ra cái mặt đường cho quý vị và các bạn xem ừ. thì ờ, vị trí cái miếng vườn cao su này á à, nằm cách ủy ban nhân dân xã Phước Hòa là khoảng chợ trường học là khoảng tầm hơn hai cây số nha hơn hai cây số và cách à, đường DT 741 thì cũng khoảng à, hơn hai cây số luôn em sẽ đi ra cái phần à, đường cho quý vị và các bạn xem nha đây thì ta trồng hàng bông phủ bạc, à, hệ thống tưới tự động ở phía trước mặt của quý vị là chúng ta thấy đó là mía của nông trường cao su nha quý vị thì nông trường cao su người ta cho thuê nay giá cao su nó thấp thì người ta không có cạo mà người ta cho thuê đây cái cọc mốc đất của chúng ta đây thì à, đây là cái con đường nha quý vị đó con đường đất từ đây mà chúng ta đi thẳng ra phía trước là sẽ ra chỗ à, lô cao su và đường và ra xã Hưng Hòa nha quý vị khoảng tầm một cây số ra xã Hưng Hòa huyện Bào Bàng đây là mía của à, cho thuê và đây là cái con đường nè thể hiện trên sổ luôn nha từ đây mà đi thẳng ra đường DH515 là khoảng 500 à, m nha quý vị khoảng 500 m thì uh, hồi xưa nếu mà cái con đường này lúc còn cao su á người ta thường xuyên đi á, thì à, con đường rất đẹp đường uh, đất nó đẹp người ta thường xuyên sửa chữa còn hiện nay thì đã cho thuê nên người ta không có làm lại con đường tuy nhiên con đường quý vị thể hiện trên sổ và nó khá là rộng nha 5-6 mét ừ. cao su của chúng ta đây thì à, báo cho quý vị ha giá của cái miếng vườn cao su này chủ đất đưa ra là 4 tỷ 2 nha quý vị 4 tỷ 2 có thương lượng từ đây mà chúng ta đi ra khu công nghiệp Tân Bình á, thì à, khoảng tầm à, ba cây số nha ba cây số ra khu công nghiệp Tân Bình quý vị và các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 thì à, cũng nhân đây em xin à, báo cho quý vị và các bạn nào mà có đất cần bán thì có thể à, liên hệ cho em em sẽ quay hỗ trợ bán đất cho quý vị ha ừ. trời nó rất là nắng trưa rồi rồi, à, một lần nữa xin báo cho quý vị một cái miếng vườn cao su hơn 2 năm tuổi tại à, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Có diện tích là gần 9 xào nha quý vị, gần 9 xào. giá 4 tỷ 2 còn thương lượng một chút đỉnh nhé rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều à, cũng xin à, nói cho quý vị thì về cái phần sổ sách giấy tờ của miếng đất này thì em sẽ để ở phần cuối video nha quý vị nhớ lưu ý theo dõi dùm rồi xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại vào những video tiếp theo